Yếu sinh lý nỗi niềm khó nói của các đấng mày râu. Nếu không tìm ra nguyên nhân và cách điều trị kịp thời, yếu sinh lý có thể dẫn tới những tác hại khôn lường đối với sức khỏe đồng thời nó còn là kẻ âm thầm gây nên dạn nứt của các cặp đôi. Lạm dụng rượu bia thuốc lá ma túy, trong rượu bia, thuốc lá và ma túy có nhiều chất kích thích làm co mạch, suy giảm testosterone gây yếu sinh lý kéo dài. Lối sống ít vận động, rất nhiều người bị yếu sinh lý do lười vận động, điều này làm ngưng trệ các hoạt động về tuần hoàn và co cơ kém, Thừa cân, béo phì, lượng mỡ thừa sẽ làm cậu nhỏ bị rụt, khó đẩy máu vào dẫn đến trạng trái khó cương cứng. Do bệnh tật, các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường cũng là nguyên nhân gây yếu sinh lý. Tiểu đường gây tổn thương hệ thống dây thần kinh tại bộ phận kín, khiến cho việc dẫn truyền thông tin ham muốn từ não tới cơ quan sinh dục chậm hoặc mất hẳn. Xác định nguyên nhân, nếu nguyên nhân do tâm lý, nam giới cần cân bằng lại cuộc sống giữa công việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý để cơ thể phục hồi năng lượng cần thiết từ đó dần dần lấy lại phong độ cuộc yêu. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và tình trạng bệnh tình, nam giới sẽ có những trần trị chữa bệnh cụ thể bằng việc dùng thuốc đặc trị hoặc can thiệp phẫu thuật. Tiến hành ngay và tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình điều trị sẽ giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng bệnh tình. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.